Xin chào tất cả các bạn nhé Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Thì giờ gần đây mình không ra video đúng không các bạn Cũng khoảng một tháng rồi ấy Thì nó cũng có Một số lý do mình không ra video Nhưng mà lý do lớn nhất là mình đang ôn thi nhé các bạn Ok Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại làm video cho các bạn à, Và ở đằng sau mình À không Đây Đây chính là một con map mắc cua mình vừa mới tải về đấy hmm, cái map này thì mình nghĩ là cũng dễ thôi đây đây là nó cũng mấy cái uh, như là setting này xong rồi là information với cả để start đây các bạn ạ mình sẽ thử ấn vào phần setting nhé các bạn cái gì kia kệ đi ở trong đó sẽ là phần information ở ờ, thôi chúng ta bắt đầu nhảy đơn nhé ok thì đây là cái bắt cua của chúng ta ờ, chúng ta sẽ nhảy thôi ok à từ từ các bạn ra mình vào đây mình hơi vội tí thôi chứ đây từ từ nào ui rồi thì nó cũng dễ mà mình mình thấy nó cũng dễ mà đây ấn vào đây để lưu điểm hồi sinh đúng không chắc là thế ui nó cũng dễ thôi nó cũng không có gì khó ơ à, từ từ các, các, các bạn cứ bình tĩnh nào Ở đấy qua ngay các bạn thấy không? Ui, map này dễ mà Ơ, ơ, ơ Ờ, mình ấn nhầm nút D nha các bạn Mình ấn nhầm D Ấn nhầm có tí không sao đâu ừ, Nhảy lại các bạn xem này Ơ, à, từ, từ từ mình hơi vội một tí các bạn nhìn nhá ý xong đấy chẳng qua là nãy mình hơi vội thôi chứ không mình vẫn nhảy được từ từ cái chỗ này như là hình hình như là nó hơi sai sai Ơ kìa Nào nào từ từ các bạn nhìn nhá Ơ ờ, tại sao lại thế nhỉ Từ Đấy Đấy ui Pro Player Các bạn thấy không? Xịn ngay À cái này thì cũng dễ rồi Ờ Đây các bạn nhìn này Phong đã rơi khỏi thế giới ừ. Ui dùi ui quân ship uhm mình quên ấn ship trời ơi nào lại ăn này tập trung cao độ à <laughs> kiểu gì này đấy ui ui nào chỗ này ui rồi ui rồi ui đấy nói chung là cũng dễ nói chung là cũng dễ thôi nó không kỳ khó ok sao mình lại chết một cách ngớ ngẩn thế nhỉ lại nữa nó chết một cách ngớ ngẩn nào hắn hỏi nào sao lại sao lại nữa trời ơi mình lại cứ từ từ nào các bạn nhìn mình nhé các bạn nhìn mình thể hiện này ôi sao nhảy hụt thế kia trời ơi sao sao cái block lại trơn thế rồi ship xuống nhảy lên ship xuống này nhảy lên ship xuống ô nhìn nhìn nó dễ nhưng mà mọi tại sao mẹ rơi được nhỉ à, đây cái băng trơn đúng không băng trơn ui ôi dễ mà được cắt linh hồn à ô Thì ơi cái cắt linh hồn nó bị chậm đi Thế nó mới cay Ở đấy À cái giường à oh, Sao nãy là mình chết một cách ngớ ngẩn luôn ấy Ờ, sao cái, cái gì đây? Sao bờ lốc trong Minecraft lại trơn đấy nhỉ? Rồi, ship lại, không nó trơn lắm. Ui. <laughs> Không sao, mình sẽ phải cố gắng vượt qua cái màn bắt cua này. Nãy giờ có mỗi 11 phút thôi mà có gì đâu. với cái gì vậy được rồi you completed on my level and now the hardest part dăm tu phí à nghĩa là mình mình phải chạy đến cái vạch đích đúng không xong vừa nhảy phát là mình rơi là thế nào nào sao cái map này nó cũng đủ khó rồi à? mình sẽ cố gắng nhảy một cách hoàn hảo về chỗ về về đích ơ ờ, kìa à. trời ơi không ổn chút nào từ từ ơ ừ. nào nói nào nhẹ đây nhá sau đầu là lấy đà đúng vậy nhẹ đây đúng rồi ui rồi cái chỗ này nó nó khá là nguy hiểm ui rồi đúng rồi à cái chỗ này cẩn thận này đúng rồi ok chỗ nhện hoài nào ui ơ kìa sao lại bị sao lại bị nhảy xuống này nhỉ từ từ đấy ui các, các, các bạn thấy thì chưa nào chỗ này sắp đến rồi vạch đích ở kia rồi phong ơi bình tĩnh thôi đúng vậy đúng rồi trời ơi ờ, trời ơi sắp đến rồi mà sao lại bị trượt chân chỗ đấy là thế nào tức vai rồi là tức chán luôn tự nhiên bị trượt chân oh. các bạn thấy gì chưa các bạn thấy gì chưa trình độ bắc của tôi ờ, thượng thừa à, cảm ơn các bạn đã xem video này nếu các bạn thấy hay thì mình muốn like một share và đăng kênh mà chắc là cũng chả ai xem video ở đâu vì tôi không ra video lâu quá chắc mọi người cũng quên tôi không nhớ tôi là ai ừ ui thanh pho bờ lây in ơi sao người ta lại không cho cái chữ nó màu màu lên cho đẹp Ôi cái gì này Nhìn nó cũng đẹp phết Ra gì mà này nọ ờ, Nói chung là các bạn nào mà xem một cái video này thì mong các bạn cho tôi một like, một share, một đăng ký kênh để tôi có động lực làm thêm cái video khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.